Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả này. Di ơi. Khả chúc anh em xem video vui vẻ em. Ở video này thì Khả sẽ sang lệnh bài boss mà Khải không có uh, ờ, livestream anh em. Tầm này thì server đánh qua đánh lại liên tục anh em là không thể live được. Nên là Khải quyết định làm video thôi mọi người. Ờ, nói chung lần này thì Khải sẽ đánh uh, một nửa rương nè, Khải đánh nửa rương lệnh bài boss. Uh, bắt này bắt 33. Mong rằng anh em ủng hộ bắt này uh, hơn 100 like. Khải sẽ tiếp tục uh, gom lệnh bài boss và bem cho anh em xem nha anh em. Anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ cho nha. Nói chung là lệnh bài boss nó rất là tốn tiền nè nên là mỗi khi săn mà bị phá rất là ức chớ hôm trước ban mình bị ban mình đang săn bị người khác phá rồi nên là nhiều anh em ban mình họ ức chớ là họ đi phá người ta lại phá qua phá lại phá qua phá lại đâm ra giờ mình có săn thì mình cũng rất khó săn rồi nè tại vì nó đã mang cái tên mang cái tên ban mình đi phá người ta này nọ nên là giờ mình săn cũng rất là khó ok nhưng mà đỡ video này khải cố gắng săn hết nhiêu này rồi tính sau nha nam. rồi ok anh em xem thì cho một like chia sẻ chơi nha anh em ơi vô anh em ơi dứt rồi mình bán nguyên đồ đầy đủ các kiểu này đều đúng không vô dạ dạ đi rồi dứt boss thôi đủ con ờ, đường môn à. con đường môn khải đánh là anh em hiểu rồi cực kỳ nhanh luôn em à thách bao boss đợi làm đồ thôi cái may mắn à may mắn này may mắn may mắn may mắn may mắn này tập trung tập trung khải đâu tập trung anh cứ cười à khả <laughs> những không nó có run không <laughs> em đúng anh em xác định chơi mà run vậy anh định chơi mà run vậy trời anh quên ờ, ờ, ờ, tăng hơn rồi đừng đâu chạy, lên cầu này đứng dưới ghế này tăng nhanh kinh hồn chạy, lắm chạy, chạy, lên, chạy lên cầu này đứng dưới ghế nữa anh em à, lùm đồ chặn hai tổng này thằng pd à hai thằng pd à mà đứng cạnh nhau đúng rồi anh em sợ. <laughs> rồi bố chết mày bắn rồi nha nam xíu bắn 12 như cũ không có gì mới nha nam không có gì mới không có gì lạ luôn <clears throat> mọc mọc chết trước nè lâm đồ áo mọc giỏ gì phèn vậy ai kiếm mấy con hờ kim nha anh em hai cây vũ khí là được nha anh em à, do bộ tốc 30 sát thương 40 tốc sát thương rồi cả yếu ai 42 hai con hờ kim rồi anh em ơi tốc 30 sát thương 42 anh em ơi Vô thảo thì mấy con Thầy ơi em cho mỗi thi yên đam nhờ hay còn con nào cả Mừng bắt Đánh đồ nhá Đồ kìa Ok ok bắt đánh con đường môn Lầm tiện à, Lầm tiện Hết mana đi 5 tiền này vậy anh kháng tất cả bao nhiêu đấy kháng tất cả Ủa, vừa nhìn thấy kháng tất cả 18 tám sao anh em ạ <laughs> đói màu đói màu là nhiều rồi màu cờ nó sao cờ nó cờ mẹ đó không quan tâm cờ đó nó quýnh bot nó quýnh riêng chết sao không sao đâu cứ thoải mái đi bò nó đồ sát đi nha ừ thoải mái đi Má đi làm sao Khi nào mà nó đồ sát thì mình lượm nó Còn nó không đồ sát là không cần lượm Anh em hiểu cũng được không Còn đó. Ờ, không lượm luôn xanh đồ đồ đồ máy anh đồ Kêu bán nó ra kìa đổi màu xanh đi Rồi đổi đây lượm Không cần đồ sát đâu Đứng im đây không cần đồ sát đâu Đứng yên đi Nó đồ sát mình tự đánh Nó đồ sát mình tự đánh thôi Đứng yên cứ đi mà Không cần không cần Không Thi Yên Còn Thi mới đánh được thôi Thì ra đồ sát thì à? có sao đây Đúng rồi quốc thì có sao đây anh em bằng nó sát lần thịt ờ, thịt cá teo đây đúng rồi ơi từ từ từ từ từ nha từ nha chuyện ờ, đồ sạch nha anh cài nó mau mau sao nữa. khả đang kháng màu rồi cái bọc cái bóc qua phụ về đi thôi đang luôn anh em ơi cứ đồ đá này nó ra không kịp đâu mà cái cũng này cũng được mà rồi ồ ma bén dữ ta à, anh được 10 con đứng tiếp anh em ơi. ơ sao lại còn có ông ông nào ông thả lôi thế kia rồi ok đứng im đó cái uh... rồi ok hết đội nha mấy chút nha báo bắt tơ đây báo bắt tơ đây đây đây đây tiếp tục đi dòng khác thôi chia thành đi anh em ơi cái uh, bói đồ rồi không nó phá thì mình hết cũng bót bót thôi chứ có mất mẹ đâu mà sợ không yeah, full hết yeah, full hết giờ thằng đây không cần làm mất. anh em full hết giờ thằng đây Đúng không? Lá chân sức. Ui, má chân sức mạnh 14, sinh lực, nội lực. Ngọc bội. Tầm này là đỡ chân sức là đỡ phiên tình anh em, không bán nữa anh em ơi, mấy hôm phí quá. Không bán sốt hết. Ui, giá trị kháng lâu 24 nghe mới được nè. 17. Kháng độc 24 ngon nè. Kháng độc. Trời, sinh lực cao đủ xanh. quay Má toàn hồi kim sinh lực nội lực cao không? Cái cái dưỡng kim ngon kìa anh. Má ngon này chứ, cái này ngon này chứ. Đừng có được vài món ngon là khai cắt anh em ơi. Đây này cắt một số đồ ngon này Mấy cái kia đi ép hiện tinh liền luôn nha nè Khỏi chặt rương nha 24 rồi Ơ ừ, phải, phải có cái dương hai đấy à phải không nhỉ Có chứ Em mở đường hai mà Anh em đứng thẳng nó đi em ơi Dìa thẳng nó đi Rồi Sức mạnh 14 mình thua Tôi tí nữa cho người ba món đó hơn chui à, nhân phẩm của anh em ra ra ba hay không. Sức mạnh. Đợi cái này sức mạnh anh vỡ tâm hậu kiệt ơi có đó không ok bơm rác này mày đứng thành cho nên em phủ đi có tăng ờ, đặt đồ sát kìa tăng ơi anh em lên lại anh em lên lại đứng ngay cầu đi anh em lên lại đứng ngay cầu đi không cần làm như đâu đứng ngay cầu lại đây hãy hiếu tin anh em ơi thật rưa nè ơi mười dạng nè ra đi bến đi ở nào hôm nay ra bên trầu á tinh một hả đường tinh một nha ép được tinh một thôi tin nào trả được em hai năm một ở đụng thiếu mười dạng từ từ từ từ đâu ơ bệnh đây, ép mai đỡ chặt rương nè, mọi người rác hôm mấy hôm trước mình vứt sốt quá trời luôn nè. Từ từ Quá trời luôn nè. Viên 2 tiếp tục. F9 lên, mẹ F9 lên F1 F mẹ mày đi em mua giùm thôi không ăn lời đó mua gương chưa giờ phong mua em mua gương chưa rồi tiếp tục ba lan anh em ơi tiếp tục ba lan đánh tiếp anh em ơi thẳng lòng ba con đánh nhanh thôi anh em ơi em lừa mà anh anh có đồng học kiệt phóng hết rồi hả ừ, ra bánh tàu nè ờ ra bánh tàu bây giờ anh em đổ vị trí của bánh tàu đi anh em ơi ra bánh tàu đi anh em ơi tất cả ra bánh tàu đi anh em ơi Dạ, dạ, cái này để tăng đồ sát hết cho trời ơi lộn má tụi nó kiểu gì không cần đồ sát đâu bung mà ca chuyện không cần đâu tăng ơi cứ thằng nào đồ sát mình lùm thôi không cần đồ sát đâu sao mà bung tăng ra hết bánh tàu đi tất cả anh em ra hết bánh tàu đi bên đó có bạn đồ sát đâu không cần đồ sát tăng nói chung là không cần đâu mà tăng mà cây thằng kia quá thì cứ đồ sát thoải mái còn bên này anh em ờ. không cần đồ sát đâu thằng nào đồ sát mình lùm đó người ta tìm có tao bung mê ca rồi ừ. lên nè ác của ông nào vừa vừa vừa mới chết bung PK bao nhiêu đồ, đồ rơi đất này có tao thì có tao muốn giờ chất bả luôn em nó đổ xác luôn là PK bốn nhé cứ cho nó rớt đồ thôi vấn đề đâu vô hết bên tàu này em ơi khải sẽ vị trí đứng ngồi này đứng cục cục qua này đúng rồi đứng hết cục qua khải đứng bên trong thôi đứng hết cục qua đây đúng rồi nó bật đồ xác lên là té liền mỗi người một thằng coi gian đỡ với nhau nó nha chỉ cần nó bật đồ xác là nó nằm nữa mà không được đâu rồi tiếp tục đang đang lên con thả boss đem từ chút nói chung đánh nhanh lắm thả bốn con lần đánh được đẹp mà ba giờ rồi ừ bến tàu 12 ờ, giờ bến tàu 12 giờ rồi ok để lên chặn cửa luôn nè không chỗ này có cửa mà chỗ này cửa này lên đây đi lên đây đi này có cửa này rồi khả đứng này khả đánh auto nhanh không mà thả à đây con thúy boss đang thả lên đang chạy lên đợi chút thả tiếp tục đợi chút anh em ơi nói chung cứ thoải mái đi mà thoải mái đi anh em lầm đồ lầm đi lầm đi này chạy vòng ra ù má ngon đó ngon đó quá Ủa, rồi, rồi. nhiều thế nhiều mà em đứng đó tí nữa cho anh em người ba cái mở đi tìm nhân phẩm nha nó ra vậy nó ra vậy không có không có có đó thằng à, thằng ấy kìa rồi cứ ngưỡng ba cá đi ờ, thử test trong khoảng nha anh em ồ thế hay đấy rồi đấy rồi đứng chơi đây cũng làm gì hết đó nhà nào muốn nhà nào rẹt nghe xinh đẹp quen nào đồ sáng nghe xinh đẹp gái đây đủ Ê, má mày tao nói tao thói mày tao thấy mày tao ngứa mách quá rồi thịt cụ mày bò ráng, cái rồi ok ráng. Ừ. Thôi mà ngứa mách quá Thì cái tao qua đây Thì cái tao này anh em Thôi mà ngứa mách quá Ở màu kìa Ở màu Ở màu Đó đây cứ từ bình tĩnh cứ từ bình tĩnh Lụm nó Lụm nó Lụm cái đầu chó đó Lụm cái đầu chó đó không hết rồi xong rồi Rồi ok Ui, Không có chết được Rồi ok Rồi xong anh em xong xong boss rồi xong boss rồi Cứ từ bình tĩnh Thì nó Hai cái áo à Hàng áo anh thua. Cảm ơn tôi, cảm ơn tôi mà. Tính tiền kiếm tôi. Ông Nga, Nga. Con mẹ mày, đủ má mày. Mày qua bên băng kia thì mày mày nói mày nói xấu băng này, mày qua bên này mà nói xấu băng kia. Đấy, tao muốn cho mày yên quần luôn. Thả ra 3 giờ thả lại đi, thả 3 giờ thả đi mày là con. Sợ. Bỏ đồ à. Đó nó mới vui nè. Áo, shop nè. Shop nè. Lưng shop. Chủ yếu sang trang sức với ba cái đồ này tầm này mới thua ngáo rồi bờ tơ rồi nè đỡ màu xanh nha nó cứ dí theo màu xanh cản áo không nè không quýnh tính tiêu mà nó cứ rồi thôi bói nè mà chặt, chặt, tao nè chặt tao nè chặt tao nè trời nó dày làm nhận làm chậm mươi trời mấy hai cái nhận làm chậm mươi vãi luôn tiên ghé mà đồ chặt bố gia chia làm chậm mươi ngập bọn cái hai bốn à một nhẫn năm trăm bốn mươi có tiền đậu xanh về tiền <laughs> được một cái này nè đậu đéo có nỗ lực trời đậu xanh có mình sinh lực đừng bôn xài này nhận anh cũng si đa dư dư cái này tao tăng ơi dư cái này tao tăng ơi tăng bán là đỡ rẻ cho lắm mà xài ok để để để để để tăng kêu ok dư hai cái nhẫn 520 này xe trong ba chắc chắn cần này ai cần không anh em cho xe cái này cho xe cái này em ơi hai chiếc lận hử ok em ơi rồi tới rồi tăng thường nó mua rồi nè anh em dư hai món này cho xe rồi em ơi hai món này cho xe này lái không anh em cái này là lái cho xe nha anh em đừng có lái mà anh em đi ép hiền tinh nha anh em đó xe mang đường này anh em ừ thiệt á cái này đỡ xe mang đường này Tổ cá mà đúng chết mẹ tụi nó đâu Chơi Không cần đâu em lên MK chứ em ông nậu đó đi ra đi để tao ngồi sát hơn em lên bên ca anh em ra đi rút lại ngay cận đứng chơi đi thằng nào ra mình quýnh thôi em đứng chơi đi thằng nào đội sát mình quýnh thôi đâu này sống như một điếu đâu này về tương dương bắn ngựa này vứt cho này sống như một điếu đâu tương dương bắn ngựa đây rút lên em rút lên đừng có lò sát nữa Đó, ờ, à, đúng, đúng, cháy nào đúng nào đúng nào đúng nào hai con máy út nhé đúng nhỉ giờ ông nào tôi đang giao đắt cái này là cho nha cái này là cho không đi ép thằng tân nha còn đừng ép thằng tân nha anh em cái này là đang trong bang xài được đừng nên ép nha giao giờ đây giao dịch sống nghìn một điếu giao dịch đây đó tôi cho ông này ba món luôn này đấy hai món năm trăm hai mươi này sinh lực lực các kiểu này gia chiên trăm ba mươi này đó cái đó cho xe nha Độ mẹ nó kêu là anh Khải ơi em qua bên này em cho vui thôi Em anh lỡ em lỡ giết anh anh đừng có buồn em nha Buồn con mẹ mà chứ buồn Đủ mẹ mà chứ buồn Mày mà khôn chứ Qua bên này thì, thì định bên kia Qua bên kia định bên này Khôn như chó Rồi em chúng ta ba team hả Ừ Ra ra 3 giờ hả Ok Rồi lên đợi tí nè Rồi tất cả phùi ba Lan lên em ơi Không đứng nữa nữa tất cả vô ba lan đi giờ tất cả anh em đứng ba lan đây một mình giờ này nè anh, anh em anh em anh em nghe em này tất cả em đứng ba lan đây anh em không cần đi đâu hết một mình em đi thôi ok chưa anh em cứ cứ đứng yên một chỗ đây không đi đâu hết ok chưa giờ một mình em đi thôi ok chưa để em đánh lật hướng đó nha anh em anh em đứng bên trong hết vậy em đi em sang thêm tầm chục con nữa xong rồi còn đâu nữa anh em đánh nãy giờ 15 con rồi thả nhanh đâu anh em 15 con nữa xong cái máy nè em rác rồi anh em đứng hết một trăm em đi ba anh em anh em đứng hết một trăm không cần gì đâu đừng di, di, di, di chuyển em theo làm thì em làm gì em thả bên ngoài em đánh được mà không cần di chuyển theo em đâu đứng hết một trăm đi đứng hết một trăm đi rồi đứng hết một trăm em đây không cần ra nha anh em không cần ra nha mọi người không cần ra đâu rồi vô góc vô góc à rồi Ờ, đánh đi Nước này một chục vàng là mấy em Không bây giờ anh, ta anh khai thả một cái anh em chạy một góc hả Không cần chạy đâu giờ anh em đứng hết thành đây không cần chạy đâu Rồi ok chạy Góc hả nó theo Khá lùm đồ giờ mà Rồi tiếp tục anh em Thiệt là có đường một đánh nhanh lắm cực kỳ nhanh luôn em Phẹt nhiệt độ đó vậy ừ. cho đi tìm luôn tìm được mới ra mới ra mới lạ nó, đang đi tìm nó đang đi, tìm ok cho tìm đi Sống này em phun gì à đang đi tìm mấy hòn đảo thật <laughs> đâu vậy chơi mà sợ gì anh đang chạy hướng nam nhật trấn nè tôi đang theo nó đó này à, đứng liền công đi em nói đồ sáng dứt thôi bây giờ nó chạy về hướng tàu nha nó đi để hướng tàu Cái giấy đây cái giấy đây ờ, chết giờ mà rồi bót chết hết bót chết hết bót nữa là gì mà qua qua làm chả có mẹ vậy mà coi qua làm chả cái gì nữa mà coi cứng này thằng nào đồ sắc là lụm thôi em không cần làm nữa đó. Dạ. rồi hết bot đâu hàng đây hàng đây hàng đây yeah dạ. yeah dạ. không làm nữa đó <laughs> đó làm gì tao chả làm được gì tao rồi đó rồi tiếp tục đó, chiến đấu đủ má em chín lên em chín lên em chín lên Nga đẹp Em quên Nga Nào em biết lên Sốt Thôi tiền Thôi tiền Đồ đai lưng ngon đai lưng ngon Tiền như thối này Tiền như thối này Thối tiền này Thối tiền này Sốt Gà Sốt Sốt Tiền con đèo À tiền con đèo À Ok, Nào được đó. được hai à, ba chân sức không có gì anh em ơi. Tiếp tục nè em ơi. Được một đai lưng uh, thời gian uh, trúng động đi hướng ngon này nè. Một đai lưng. Rồi tiếp tục anh em ơi Giờ này cũng có tiền rồi <laughs> Một bàn tay cắn lô 28 sinh lực nội lực nha em À giá dạ thì được Sinh lực nội lực 9x 10x nha em Rồi được gì cái nào bao tay bao tay nào em giá đi khải khải ơi khải ơi hả anh bảo này ờ, em em em đưa em em đưa anh, anh em đưa cho anh em ba ba món trang sức để ép ép tìm nhân phẩm chưa chuẩn bị chuẩn bị chi vâng. anh nhưng mà anh anh bảo này bây giờ như này ví dụ như em có một dương như vậy là ví dụ như là có 11 tơn 11 tơn ép thì bây giờ em em ép luôn nhưng mà cho các ông ấy đăng ký là ông này là tuần mấy tuần mấy à ok ok tuần mấy tuần mấy à, ok ok là ai ai cũng được xem livestream đúng rồi rồi dạ, ok rồi tiếp tục anh em được rồi quên tiếp anh em không ngại ờ, rồi đó đó chạy gì, chạy gì hướng, à, anh em anh em ra dặn nó chạy hướng 9 giờ đây anh em ra dặn nó chạy hướng 9 giờ đây anh em ra tu ra ừ ra anh em ra bên tàu ra 9 giờ né ra né cái hướng khải ra là được hiểu không anh em chạy ra hết biết 9 giờ bến tàu này nọ đây chạy sang miệng sao anh em cảm thấy anh em lừa được nó là được đó nó vui vậy nè đánh boss mà vui chứ chạy hướng lên bên tao chạy hướng lên bên <laughs> vui thật đấy <laughs> đẹp vui vậy luôn chơi chứng tim <laughs> này rồi giờ nó biết mình mới lạ luôn á nói thiệt anh em đồ nó biết em chỗ này em bình luôn á trừ khi nó sợ bay đúng không Đừng nói biết em chỗ này à, Em làm đồ ngay Đẹp rạc 30 giây luôn nè Anh đang đi thưởng thức 12 giờ tính tiền anh đi thưởng 12 giờ Đẹp 30 giây luôn nè Dắt anh nào chơi đi ổng quay chạy theo cho vui không anh em dắt nó đây dắt mà 9 giờ bài này nọ đây dắt thoải mái đi nè đó đồ đạc rất thiếu mẹ kìa đồ đạc rất thiếu bà vậy đây lượm đó thấy chưa nên thấy nhạc thấy chưa nhạc hết không được đâu mà không nhạc Thầy nó đâu đột ta Từ từ từ chết mẹ là con đường Thúy Yên em chạy đâu rồi làm đồ nó ờ, ờ, phù về nó em nó chết nó đi đỡ ờ, à, đỡ đỡ game không có khải không được em chết nó đi đi từ từ á đậu xanh má cái con Thúy Yên từ anh em ơi anh thấy con Thúy Yên nó vẫn đứng đây mà Thúy Yên em nó nó chạy bị dạ, ngáo rồi để nó mất kìa nhặt đồ đi em không có mất nhặt đồ đi không có mất con Thúy Yên nó nó nó, nó bị chạy về thành mẹ rồi rồi chút đâu nó vẫn đứng đấy nó chạy về thành mẹ tiền ra đứng đứng nhận tất cả là nó nhặt à ừ rồi nhận rồi hương nam tao tao thì ra bên tao nó nó chạy những hướng à, anh gặp được cái lông cái đường vào chính chính vào cái đảo nè ok vứt em vứt xuống vứt xuống luôn anh vứt xuống luôn vứt xuống luôn vứt đây nó ra bên à, sau ao với trường à, nó, nó đang chạy mấy cái đảo nè nó đang qua mấy cái đảo kiếm nè đủ xanh má cái vi tiêu sát thương 99% trăm căng banh lôi sát 21 điểm má vãi nồi thiệt ra đầu nha nó ra đầu nha ra gì mà hết rồi còn có mẹ đâu mà ra tuổi gì mà ra rồi làm cái gì rồi làm cái gì rồi phô làm con cạch gì đi đi à, đi đi đang ôm cục cất mà đi ờ, húp cức hả à? đi húp cức hả à? phá con cạch chưa được đi hấp cất à đi đi theo hấp cất à tao gờ ờ, tự hiểu mày tuổi lâu anh anh anh em chạy qua cổng anh ờ, cổng em làm cháu nè Bộ trời làm gì anh cả lại sống chứ sống rồi mà nó tuổi gì mà ờ, phát là tao không dạ Người ta phu về cho nó cái Dạ <laughs> dạ đúng rồi làm mẹ đâu Phu về <laughs> À anh thấy không đồ mình không cần anh em làm gì hết anh em cứ đứng thoải mái em từ mình em đi uống cũng được đó mình tiếp tục ai ai cãi nhìn lên đầu à? rồi có tao nó nói gì kìa nói gì cậu mẹ nói đi anh không chạm mình đâu còn năm à, lần bài nữa thôi quất năm cá nữa xong giờ anh phê không anh ngập bò 540 gia chiên 540 anh em này cần xe lái được này thôi thì đánh có được nào mà đánh thơ em lần này đánh có được nào mà thơ còn này ra là nó dưới nó quýnh tê tua đó thấy không thấy khó không không đánh được đâu anh anh liều mạng anh đánh là vui chứ anh anh mất không quan trọng nữa gom bới vào rồi ngọc bội này trời ơi hai ngọc bội đẹp vãi luôn dư ngọc bội này ơi dư một cái ai mua bm nha dư cái 40 dòng một ai cần bm Rồi tiếp tục Đừng bôn xài được chứ Ngọc bội đó đừng bôn xài là sẽ xài đai lưng phòng thủ bao tay phòng thủ đấy Ngọc bội đấy đừng bôn xài đó Khải xài là khải đừng môn nó xài cái gì Khải xài là xài đừng môn nó xài cái gì Rồi Đai lưng 500 số Bao tay số Rồi tiếp tục Còn hơn 10 làm bài boss nữa Thương dương bán người đi em rồi rồi rồi em con. Này. Để, giờ để tạt nhân phẩm à? Ờ cho em test nhân phẩm đó. Đó, mỗi người ba cái thôi. ba cái đó, test sao test. Em ra cái viên nào em hưởng viên đó, dạ thôi. Rồi, mình còn được một bộ, mình đi ép. Rồi, tuần sau mình được thì mình cho thêm người hai người nữa xong rồi nè. Dương một, dương một là được 200 cho anh em nè. Dạ, dạ, dạ dương một là dương cho anh em này dương ba là bốn giấm xu cho anh em nè bờ đê bờ đê bờ đê bờ đê mở này à quên cái cái cái dịch chuyển chuyền cũng 40 làm chậm đúng không? Ờ, ờ hiểu một đúng không ạ? Ừ. Rồi đây coi cái Chuyện này cho xe này anh em ai cần cái này em cho để cho xe mang này mày. Cho đấy cho xe mang này. Này cho anh em con con con nga xinh đẹp nó vẫn đang chạy loanh quanh ba lan nó tìm ừ. em <laughs> mà nó kêu em là em qua này cho vui anh đừng có buồn em nha Đồng em buồn mà mày cũng dí tao mà quýnh tao hả Mày mà để tao dí tao quýnh mày lại Buồn nó Hơn buồn. là chưa đưa nó ba kim đây Đúng rồi hơn là chưa đưa nó ba kim ấy Nó là buồn Phải đưa nó cho đưa nó ba kim rồi cái ông cái mà đưa nó ba kim giờ nó cười là ông cái rồi ừ. Chưa cười đầu bảo ngu à <laughs> Rồi đi ép anh em ơi Rồi Vô Vô Làm món nè à. Giờ thiếu mười dạng nè Dương một ok Cố gắng kiếm hiện tin nha anh em <clears throat> nó ra khoảng tầm 30 à, tiếp tục anh em không bây giờ <clears throat> bây giờ này có mấy có mấy viên phúc duyên đó tiếp tục anh em có gì ở đây em em đi vào lòng vòng lòng vòng tự đánh được mà này, gần gì đâu bây giờ bây giờ giao cho nhận giao cho nhận đập một viên một sáu viên phúc duyên vào e xì rồi thôi đéo về ngán má ớn dữ nè đập quốc bớt chỉ rơi thối bọt lên xem trong khoảng băng bao nhiêu đấy cái thằng kia nó lại ra kìa ừ cỡ nó ăn à? cỡ nó ăn Ê, ra kìa không sao không sao hết rồi hết bot rồi hết bot rồi hết bot rồi còn mẹ đâu ghê ghê ghê ghe bọt bọt cái nữa lên xem thế nào kìa bọt cái cái quét cái, nó không băng bao nhiêu rồi Giờ kệ Giờ em này, giờ em này Không cây kháng băng ấy bao nhiêu rồi, em bao nhiêu kháng băng rồi 25 kháng băng 15 kháng băng Đủ giờ 40 cho nó đẹp luôn Ý nói là cho hàng mát cho nó đẹp luôn á Nói chung là cây dao kháng độc này nó cũng chưa, nó cũng ai không, bỏ đồ lắm à. Một đẹp đô thôi đó Double xịt rồi thôi, yeah, dạ, xịt ít trong 30 ai có đồ Đâu, <laughs> thôi Mũi mắt này thính lắm nè em Yêu cục cức nào là buông điều đó liền nè em Nhanh lắm Ao Số Nón Số Rồi nón mươi Làm phôi được nha Rồi áo nữa Phục hồi Không qua nó phục hồi Dày Ở đấy với, với, với cái dây chuyền là có à, ừ, Bao tay sinh lực cao này Phôi này Không để làm phôi em ơi trời giữ ta Trời ơi, nhận 530 đầu mươi là có tiền rồi Đấy. Ờ. 30 hình như có có có ông nào trong bang đang xin đấy, em post lên bang nó có ông nào xin. Đấy. Ờ đó ép luôn hử, Rớt mỏi thế là biết sao. Nói chung anh. Nó gọi là cấp cấp. Đâu dạ, ok. Anh đâu. anh năm điều nói hay đấy, muốn ép đồ mặc ở phải đi xin đồ chứ đừng ép của mình. Lúc rồi, bữa giờ lấy, em toàn cho không mà. Lấy. Quá nổi thế. Đờ được cứ chóc nhau vào anh anh anh chỗ ngàn thì chóc em vào ngàn ghê ơi em ép có hai phút kia à, à chạy về hướng ờ, có hai phút yên à? kiếm nha anh em đi kiếm hướng ba giờ ừ sinh lực này á <clears throat> nó chả có công thức nào đâu nó vật định hết suối đấy tùy vào cái sinh lực nội lực là cứ hiện tinh một và chặt đóng không chứ có gì mà sợ đó nhạc đâu đừng có đùa cái sinh lực nội lực ấy thì phải chọn cái phối cho cao vào chứ chọn phối thấp nó vẫn ra thấp à được chơi còi server kia ép đồ tím quân đó này, quân đó này quân đó ôi ôi à, trăm bảy trăm tám cũng dễ kiếm mà ông không? né xéo giờ ra được né xéo giờ ra được nha ý là thế ý là kiếm mày, không không khó dạ, dạ. đâu mà ra cỡ đó làm hai con này chạy ra đây ơi chạy ra chạy ra chạy ra cho cái thoải mái chạy cái thoải mái ăn xong này xong giờ thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi mà thấy được có một thằng à không sao anh ăn được anh ăn được anh ăn được anh ăn được gì đâu anh ăn được thoải mái cho đồ đặng từ lương với đổ sạc đổ sạc cũng đi mọi bần đổ sạc luôn sạc luôn Thái cần ra không Thái? Không không không này em. Ra đi còn hai con mà ra đi ra ờ, đi. À, ra, ra đây. Em. Thợ đồ con bang ra đây. Hai con mà. Ra đây thợ đồ con bang. 117 215 ra đây. Nó vô này là anh xịt nữa mà. Ra đi anh em. Vô rồi vô rồi vô rồi chạy ra đây. Để em từng nào bằng cô sát đó em. Thì có tàu này ra đây thịt nó này mày bật đồ sát bật đồ sát bật ông ngoại mày sáng lên sáng lên à đứng đó dạng này bật đồ sát lên bật đồ sát bật đồ sát đúng rồi đúng rồi đông vậy được á con cuối cùng bị phá rồi <laughs> ra đây ra đây ra đi bán đồ rồi ra đây ra quốc nó em hiện tại cũng boss chưa chết rồi đâu khải có thiết yên mà đánh được số này xốp này ra đây nè kim xốp này xốp này xốp này xốp này ngọc bội thể lực cao bao tay xốp nói chung là chậm 530 không có gì ok ra tiếp tục bỏ chiến đấu thôi không cần đồ sáng đâu chiến đấu thôi không cần đồ sáng đâu đó cho nó vui nè cứ bật chiến đấu lên hiện tại con boss không thằng nào đụng đâu con boss không thằng nào quýnh đâu bật chiến đấu lên còn rảnh thì quýnh boss đi anh em giết được nó rồi quýnh boss đi không bóc đây chết không được bó không được mà vẫn được hàng bất thường mà rồi khá chạy ra tiếp gì đâu mà gì đâu mà cứ dám mình làm thôi hai bất thường mà có được trang sức thì em lái cũng không thôi nói chung là đi sang chỗ nào nó cũng bu vụ đó nên em vui lắm nè chung là được à, một nhẫn mươi, một à, cái bộ 540 rồi à, một bao tay à, khắn lôi 28 một ngọc bội khắn lôi 24 nói chung là được siêu phẩm khá là nhiều nè 30 lần bài boss mà được lại ít cũng khá là ok hết chưa hết chưa hết rồi ok thôi gì đó giờ thôi có gì đâu nó kháng lon 27 cho c rồi nói chung là chốt đồ thì được đồ rồi anh em ơi đây 30 lần bài boss thì nói chung là cũng vừa đánh vừa chạy và đánh vừa chạy khá là vui à, được một cái ngọc bội à, làm chậm anh em đây một làm chậm hàng nô đây hàng nô một một cái này một cái nhẫn này anh em nhẫn 540 nữa này hai cái này <clears throat> một ngọc bội kháng lỗ 24 nè một bộ tay kháng lỗ 28 nè đó rồi ngọc bội kháng lỗ 30 530 cũng thua rồi ok được thêm một món nữa em mày, để ép món này đi chủ yếu là đi sang kiếm hiền tinh thôi nè tính tiền nó ra nè hết rồi mà ra chơi nữa ra ra làm gì tính tiền xong giờ ra rửa chén hả ra nè đậu mày hết mà ra nữa hết mà ra làm cái gì đây ép này nè kiếm uh, hiền tình rồi nếu chưa được viên hiền tình là ba luôn anh em đủ tầm một hai không má làm mua rương máu à không chạy ra luôn có cần mua máu không chi ra bên mình đông là nó ủi ủi nó là nó đụng à này phôi nè Trời, dương một nãy được bảy 8 dương một rồi. Rồi hết rồi. Thải cái nhãn làm chậm nó máy lên thải. Làm chậm à, thằng à, thằng Tăng với ấy mua thằng nào mua định đưa giá này. Ok anh em anh em xem video bắt ba ba này đừng quên ủng hộ cho ban khả một like chia sẻ cho anh em ơi. Một like chia sẻ cho ủng hộ nha. Tặng hộ cho em đó.